Kính thưa toàn thể đại chúng, có bạn nick tên là Lê Lâm hỏi rằng: Kính bạch thầy, con muốn hỏi thầy một điều là khi có người sỉ nhục cha mẹ, người thân, người quan trọng với mình một cách thậm tệ thì mình phải làm sao ạ? Kính mong thầy chỉ dạy cho con. Con xin tri ân công đức của thầy. Bạn Lê Lâm bạn hỏi rằng là có cái người khi mà người ta sỉ nhục cha mẹ mình thân nhân của mình và những người mình yêu quý quan trọng với mình thì mình phải làm sao Đấy. thì kính thưa đại chúng thưa với bạn lê lâm thế này chúng ta đã biết rằng cuộc đời này quả thật nó không phải là toàn vẹn mà chúng ta sống ở đời này phải gặp những cái sóng gió ít ai được một cuộc đời phẳng lặng từ ngày sinh ra đến ngày nhắm mắt đấy, à, cuộc đời đó, nó là sóng đấy gọi là biển đời mà biển có bao giờ mà không có sóng đâu và đó. và chúng ta nhớ đó tám ngọn gió mà trong kinh Phật nói đấy thường xuyên thổi đến với mỗi chúng ta à, gọi là bát phong đấy lợi suy hủy dự sưng, cơ khổ và lạc ở đây thì bạn lê lam bạn hỏi đến cái, cái ngọn gió gọi là hủy hủy nhục mình xỉ nhục mình vào vu khống cho mình làm nhục mình đấy là một ngọn gió yeah. ngọn gió nó sẽ đến trong đời chúng ta không nhiều thì ít không nặng thì nhẹ thưa đại chúng chẳng mấy ai được toàn vẹn cả đâu đến như đức thế tôn của chúng ta mà còn bị cơ mà đấy ngài cũng bị người đời người ta hủy nhục phật người ta chửi phật người ta ganh ghét đố kỵ với phật ác hại phật hãm hại đức phật đấy thưa đại chúng đây chúng ta thấy gương của đức thế tôn của mình nhỉ? còn bị thì huống hồ là chúng ta đấy bản thân thầy và chúng tăng và các phật tử chùa mình vừa rồi cũng qua những cơn sóng như thế rồi đấy nghe không? không ai tránh khỏi trong đời này ai cũng có chúng ta phải xác định là như vậy ở trong cái biển trần ai này là phải chấp nhận có những ngọn gió ấy nó đến, những cơn sóng ấy nó đến với chúng ta. vào Không nhiều thì ít để chúng ta có cái bản lĩnh để chúng ta sống. Nha. Phải xác định như vậy. Không thể nào một cuộc đời nó bằng phẳng bình lặng được, thưa đại chúng. Nha. Phải có sóng, có gió đấy. Đấy là sự thật. Ai kinh qua cuộc đời cũng thế, nghèo Đại chúng thấy đấy, như Đại tướng Võ Nguyên Giáp, không? À, anh hùng của thế giới như thế thế mà cũng có từng có thời kỳ làm trưởng ban sinh đẻ có kế hoạch đấy đại chúng thấy <laughs> đấy, chủ nhiệm ủy ban sinh đẻ kế hoạch đấy một ông tướng nhưng mà đại tướng là rất là tu nghèo rất là tu đấy là những cái câu chuyện rất thực để chúng ta thấy sóng gió cuộc đời không <laughs> như vậy đấy nghèo thăng trầm như vậy nhưng mà vẫn an nhiên chúng ta đi qua đi qua Thế thì với trường hợp như thế này, của bạn Lê Lâm, bạn hỏi thì Thầy xin chia sẻ bạn thế này. Thứ nhất, ấy, ta phải nhận định cái việc người ta sỉ nhục cho mình, ấy, nói xấu mình, ấy, cha mẹ mình, thân nhân của mình, ta phải nhận định xem đó đúng hay sai. Nếu mà họ nói là đúng, họ sỉ nhục, họ uh, chửi rủa mình mà là đúng sự thật nghĩa là gì do mình có làm việc sai trái lỗi lầm nghe không? khiến cho họ chửi và sỉ nhục mình mình nhận ra mà đúng là mình sai thật là mình sai thì mình phải hoan hỉ tiếp nhận và sửa chữa à, tu dưỡng để cho mình hoàn thiện tốt đẹp hơn Đó, hoàn thiện tốt đẹp hơn nghe không cái đấy là chúng ta phải phải bình tĩnh mà xem lại đấy nhé thứ hai là nếu cái sự hủy nhục đó, sự chửi bới đó mà là sai, không đúng sự thật thì làm sao? Thì thưa đại chúng, trong kinh Đức Phật dạy chư Tăng, nếu một ai đó nói xấu, hủy nhục chúng Tăng, vô khống cho chúng Tăng, trong Tăng đoàn không có việc đấy, thì chư Tăng phải lên tiếng và nói rõ rằng việc này không có trong chúng tôi, việc này không xảy ra ở giữa chúng tôi. Điều đó là không đúng sự thật, nói không đúng sự thật với chúng tôi. Đấy, Đức Phật còn dạy chữ Tăng như vậy. Thế thì người thế gian chúng ta cũng thế. Nếu họ sỉ nhục mình, chửi mình, không đúng sự thật, nghe không? Ờ, xỉ vả mình không có căn cứ, thì chúng ta có quyền, chúng ta lên tiếng. Dạ, chúng ta lên tiếng. Việc đó không đúng, đề nghị phải xem xét lại Đấy. còn nếu mà họ làm ra nữa thì chúng ta có thể mời đến cái sự can thiệp của pháp luật Đấy. luật nhà nước chúng ta có cái luật nếu mà vu khống này sỉ nhục người làm nhục người khác là vi phạm pháp luật đấy có thể đến cả hình sự đấy chứ không phải không thưa đại chúng thì ta mời đến cả pháp luật nha và cái đó là một cái mà cái cuối cùng chúng ta làm đấy thế còn cái một trường hợp nữa nếu chúng ta biết cái việc hủy nhục này chửi bới này nó là nghiệp quả nào thì chúng ta an nhẫn chúng ta chịu đựng để vượt qua có những trường hợp thưa đại chúng bị sỉ nhục là nghiệp quả do một cái nghiệp tiền kiếp mình đã gây kiếp này chúng ta phải bị nếu chúng ta mà biết được đây là nghiệp quả thì chúng ta an nhẫn nha an nhẫn còn chúng ta chưa phải bậc thánh chưa biết có phải là nghiệp quả cũ hay không à, thì chúng ta cứ như cái thứ hai chúng ta nếu thật đời này không có thì chúng ta nói rõ chúng tôi không có việc đó đề nghị các vị khi nói phải xem xét lại và cần là mời pháp luật họ can thiệp nhé chúng ta xử lý đúng như thế đúng cái luật như vậy đấy đó thì thầy xin chia sẻ với bạn lê lâm để cho bạn rõ cái cách hành xử. Nếu bạn là một Phật tử thì cũng nên à, tham khảo ý kiến của Thầy để mà chúng ta ứng xử nghe không? cho nó phải với tư cách một người Phật tử. Chúng ta cũng có quyền khiếu nại, nghe không? kiến nghị, đề nghị phải xem xét những cái người mà hủy nhục mình và nếu sai là đề nghị pháp luật phải xử lý. Đó. Thì Thầy cũng à, mong bạn Lê Lâm à, hiểu được cái, cái việc này như thế để ứng xử cho nó phù hợp nhé. Có một nick Facebook của bạn Tuấn Khoa, bạn hỏi rằng Kính Bạch Thầy, con có một người bạn rất là kính trọng Thầy và thường nghe Thầy giảng Pháp. Con thường xuyên khuyên bạn ấy là nên đi quy y càng sớm càng tốt, nhưng bạn ấy lại nghĩ rằng việc về chùa quy y chỉ là một thủ tục thôi điều quan trọng là mình phải hiểu quy y là gì và phải giữ giới thế nên mãi mà bạn ấy không chịu đi quy y và cũng không lên chùa tu tập mà chỉ ở nhà nghe pháp thôi vậy suy nghĩ của bạn con như vậy có đúng không ạ con xin thầy giải đáp giúp cho chúng con được rõ ạ Đây, thế là bạn tuấn khoa bạn hỏi muốn giúp cho cái người bạn của mình cái anh bạn này á, thì là rất là quý thầy và thường nghe thầy giảng pháp thì tuấn khoa có khuyên là thôi đi thì lên đi quỹ tam bảo đi Ê, nhưng anh bạn này anh bảo là không quan trọng quan trọng là hiểu quy là gì và giữ giới thôi chứ còn đi quy là không quan trọng Đấy, thế thì bạn tuấn khoa này bạn ấy ờ, rất là lăn tăn bạn gửi câu hỏi về bạn xem người bạn suy nghĩ thế này là có, có đúng hay không có tốt hay không Đấy. Thế thì Thầy xin trả lời bạn Tuấn Khoa và cũng chia sẻ với đại chúng thế này. Cái việc quy tam bảo đối với một người muốn trở thành đệ tử của Phật là bắt buộc. Nếu chúng ta không quy y tam bảo thì chưa chính thức trở thành người Phật tử, người đệ tử Phật. Cũng vẫn là người ở ngoài thôi. Tuy nó là nghi lễ nhưng nó là cái việc bắt buộc, thưa đại chúng. Thời Đức Phật còn tại thế cũng vậy Nghe không? không thể nói rằng tôi mến Phật, quý Phật, thế là tôi thành Phật tử được đâu, thành đệ tử Phật được đâu. Chúng ta nhớ cái câu chuyện ông trời đế thích, ông ấy hiện ra năm cái tướng suy sắp sửa mạng chung. Ông lo sợ quá và ông biết rằng khi ông mạng chung ông sẽ đầu thai vào bụng một con lừa, làm một con lừa. Ừ. Đại chúng nhớ là người trời người ta có một cái nguyên tắc đó là bất kỳ ai khi sinh lên trời một cái là ngay lập tức phải quan sát xem mình từ đâu sinh lên trời làm gì nhân duyên phước báu gì mà được sinh lên trời là cái đầu tiên à, phải nhìn ngay Đó. thứ hai trước khi chết thì phải xem xem mình sinh vào đâu đọa sinh vào đâu phải xem trước họ biết trước hết đấy, đấy cái luật của người trời sinh ra một cái là phải xem à, à kiếp trước mình làm gì mà mình lại được sinh lên đây nhỉ? Mình ở đâu mình sinh lên đây nhỉ? Đấy. Đại chúng nhớ cái câu chuyện mà mấy trăm con khỉ nó bắt chiếc một sư thầy nó đắp cái tháp á thầy đắp tháp thầy xây cái tháp thế nó cũng về nó lấy đất đấy ờ, lấy đá nó xếp xếp thành cái tháp khi tháp xếp xong rồi thì nó mừng quá nó nhảy nhót thế là nó rơi xuống nó chết cả đàn chết rơi xuống suối chết hết sau khi chết xong thì nó được sinh lên trời sinh lên trời thì nó mới nhìn ngay xuống là kiếp trước mình làm gì mà mình lại được sinh lên trời à thì mới thấy là chúng mình là bắt chiếc cái sư thầy kia đắp cái tháp đắp cái tháp thờ phật do cái nhân duyên phước báu đắp cái tháp thờ phật cho nên được sinh lên trời mình bị chết ở cái khu rừng ở cái, cái suối đấy biết rõ thế và sau đó thì những vị trời này họ xuống họ đã họ đã thu nhận những cái xác của họ chính cái xác con khỉ đấy để họ chôn cất đấy thưa đại chúng đấy thế thì cái luật của người trời là thế khi sinh lên là phải quan sát ngay yeah. thế thì cái ông trời đế thích là ông biết là ông chết cái là ông sẽ đọa vào bụng con lừa và ông rất lo sợ đang làm vua trời bây giờ đọa làm con lừa này thì ông ấy đã chạy đi ông tìm xem ai cứu được ông ấy và và cuối cùng ông biết là chỉ có đức phật thích ca mới cứu được ông thôi thì ông đã phát nguyện đến và xin được quy y phật quy pháp quy tăng đấy phải phát nguyện quy y chính thức mới được và sau ông quy xong thì ông được chuyển cái nghiệp vào ông vẫn chỉ đọa vào trong bụng con lừa một chốc lát thôi và sau đó ông được thoát thai lừa à, và tái sinh trở lại làm đế thích cho đến bây giờ đây là ông trời đế thích bây giờ đấy nha vậy thì ở đây chúng ta nói đối với đạo phật đấy phật pháp gọi là lý sự phải viên dung không phải chỉ hiểu lý à, là xong các phật tử cũng học hiểu lý bảo biết là bố thí cúng dường là có phước nhưng mà cứ chỉ hiểu thế thôi chẳng bao giờ mình bố thí thì mình cũng vẫn không có phước nghe không Đấy. chẳng bao giờ mình có phước nếu mình không bố thí chỉ biết là bố thí là có phước thế thôi hiểu thế là được rồi làm sao được thế thì mình vẫn nghèo vẫn khổ vẫn nghèo vẫn khổ đấy thế cho nên ấy, bạn của tuấn khoa này tư duy như thế này là là chưa lợi ích và ừ, nó chưa đúng với tinh thần xử lý viên dung của phật pháp đối với đạo phật là hiểu lý và phải hành sự lý và sự phải viên dung nó mới viên mãn được nghe không? chúng ta không thể chấp lý được đấy thế bảo là bây giờ thì kính thầy là con đẻ trong lòng thôi thế gặp thầy mặt cứ nhân nhơ lên đấy, bảo con kính ở trong lòng chứ con cần gì phải chắp tay chào thầy có được không thưa đại chúng không thể được người ngoài ta đánh giá ngay ta bảo ông là phật tử gì mà ông gặp thầy ông mặt ông cứ vênh lên như thế nghe không ông kính thầy ông phải chắp tay ông xá chào chứ nghe không? đấy nghe không đấy. thế bảo thương bố mẹ thương ở trong lòng ấy chứ có cái gì ngon thì vợ con ăn hết chả bao giờ cho biếu bố mẹ cái gì bảo thương ở trong lòng ấy chứ ai biết được nó phải mang sang một biếu bố biếu mẹ chứ đúng không đấy gọi là lý sự viên dung không phải chúng ta chỉ nói lý không đâu thưa đại chúng nhà chúng ta nói lý không thì không bao giờ chúng ta được quả tương ứng đấy chàng trai vừa rồi đó biết lý là cúng dường Phật và chúng tăng sẽ được phước báo sinh lên trời. Và sự là anh ta đã đích thân đi làm thuê để đủ tiền để thiết trai hội cúng dường Phật để được phước báo trọn vẹn. Và hiện đời anh được phước ngay, cúng dường Phật xong cái được phước báo ngay. Đấy, chứ không thể xem thường được. Nha. Thế cho nên ấy, chúng ta nhớ thế này, cái việc quy tam bảo rất là quan trọng. Ai mà đã hiểu Phật Pháp, hiểu đạo lý Phật Pháp thì nên quy y tam bảo tuy quy y là việc một sự việc hẳn hoi một hành sự một nghi lễ nhưng nó rất quan trọng với chúng ta quy y rồi chúng ta mới chính thức làm phật tử làm đệ tử phật được và nhờ cái nhân duyên quy y tam bảo này mình có tái sinh nhiều kiếp về sau thì tái sinh ở đâu mình cũng được cái duyên sinh xứ ở đó có Phật Pháp, có Tam Bảo cho mình gần gũi còn cứ bảo tôi ti học phật hiểu phật thế là được rồi tôi hiểu lý phật pháp thế là được rồi tôi không cần quy thì người này có thể sống tốt đấy sống tốt và tái sinh kiếp sau vào chỗ tốt nhưng chỗ ấy không có phật pháp vì tôi không quy tam bảo có khi tái sinh sang cái nước nào đấy họ đi theo đạo khác không có phật pháp đâu tôi đại chúng đấy cho nên cái nghi lễ quy y thôi nó rất quan trọng chứ không phải chuyện thường đại chúng nhớ nó là cái duyên quy y làm cái thiện duyên rất là tối thắng cho chúng ta để nhiều kiếp về sau chúng ta có duyên với tam bảo không mất cái duyên này đại chúng nhớ đấy nghe không? chúng ta nhớ cái câu chuyện mà bà tỳ kheo ni liên hoa sắc đấy bà đi đến các cái lầu xanh bà khuyên các các cô cô gái lầu xanh các em nên phát tâm đi xuất gia đi nghe không thế thì mấy cô ấy cô bảo là Ờ, thưa với lại nữ tôn giả chúng chúng con thì thân thể nhơ nhớp thế này làm sao mà xuất ra được ngài bảo không có sao cả ờ, cứ xuất ra đi xuất ra đi rồi thì nhiều kiếp về sau sẽ có cái duyên để xuất ra đấy xuất ra rồi nhiều kiếp sau có được cái duyên xuất ra đấy thưa đại chúng thế thì quy tam bảo rồi nhiều kiếp sau mình có duyên được gặp tam bảo Đó, do mình vào làm lễ quy y nó là sự đấy nhưng không thể bỏ qua nha thế và đặc biệt khi chúng ta mà quy vào dự lễ quy chúng ta được chữ tăng truyền quy cho mình nó giúp cho mình vững lòng tin đại chúng hiểu không và thầy nói là mình được vào trong cái từ trường của tam bảo đấy chứ còn ta không quy y thì ta chưa được bước vào cái từ trường ấy đâu ta chưa được lãnh được những cái đấy là ta quy y tam bảo ta thật sự bước vào trong cái trường đấy được sự ảnh hưởng gia hộ thật sự nó là nhân là duyên đấy thưa đại chúng chứ không phải là nói vô nhân vô duyên đâu đức phật có nói là không có nhân duyên phật không không độ được mà đấy thì quy tam bảo là tạo một cái nhân duyên để chúng ta được gắn với tam bảo và có duyên với tam bảo đó quy tam bảo chính thức chúng ta được có nhiều cái tốt đẹp gần gũi chúng tăng được chư tăng sách tấn nhắc nhở cho mình nghe không? Thế cho nên á, ở đây thì chia sẻ với bạn của bạn Tuấn Khoa nhưng mà cũng là với đại chúng để đại chúng thấy đạo Phật chúng ta phải lý sự viên dung, không phải chỉ học hiểu lý mà không cần thực hành sự, nghe không? Quy y Tam Bảo là việc nên làm với những ai mà biết chân quý Phật Pháp thì nên làm để trở thành một người Phật tử có duyên lành với Tam Bảo nhé. Rồi.